cái tính năng đầu tiên mà tôi sẽ thử cho các bạn xem đó, đó là cái tính năng phá ra khi mà lửa tắt tôi sẽ mở cùng lúc ở đây là hai bếp nấu đây còn một bếp nướng đây thì các bạn có thể nhìn thấy đây ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo đó, tôi sẽ vặn nhỏ cái ba bếp lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là phá ra khi mà lửa tắt cho các bạn xem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 cái nguyên nhân chính mà khiến cho lửa tắt thì chỉ có thể là chỉ có thể là do gió thổi mạnh qua thì lửa mới tắt được thôi đây tất cả các ba bếp đều đã khóa ra kèm theo thông báo là tiếng bếp đây nếu mà các bạn chú ý lắng nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của rờ bếp nó đã đóng lại có nghĩa là bếp đã tự động khóa ra đây bếp đã khóa ra đây công tắc vẫn mở bình thường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 khi mà các bạn có thể hiển thị đây á nó hiện ánh sáng xanh lên á thì có nghĩa là pin đã đầy rồi còn để nhận biết khi nào mà pin yếu á các bạn có thể quan sát và hiển thị trên biết đây khi đèn hiển thị chớp tắt ánh sáng đỏ ở đây thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn cũng nên ờ, cắm sạc vào đây phía bên phải là tự khóa ga sau tính năng nước cạn nồi đây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 và cực âm là dấu trừ vào bên trong thì lúc mình đi đó nó sẽ theo, cái hướng như thế này đây tránh trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra cái tình trạng hư hỏng pin các bạn hãy lưu ý cái điều đấy thì các bạn chỉ việc mở vào cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái lò xo này đây vào phía trên đầu cực dương là dấu cộng của pin thì nó sẽ có những cái lỗ nhỏ bên trong như thế này các bạn móc cái lò xo này vào đây đó, chúng ta có thể cố định cái lò xo lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng nó sẽ không xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây biết sử dụng đuôi sạc hoạt động bình thường ở bên không biết đó, tôi sẽ làm sẵn một cái đầu chào đây để cho các bạn sẽ cắm vào phóng sạc vào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 thì các bạn lưu ý một điều đó, khi mà các bạn sử dụng ở cái hẹn giờ này thì chúng ta phải để học pin nhà trống học pin này các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng có hẹn giờ á mà vẫn để pin bên trong hộp pin á thì khi mà hết thời gian ổ cắm đây thì bếp vẫn sẽ lưu ý cái điều này đây. còn khi mà các bạn sử dụng mâm mà vị nướng á thì các bạn nên cho ít lượng nước vào bên trong mâm hứng để trong quá trình các bạn nướng á, thì cái nước sẽ bốc lên đây các bạn sẽ cho một ít lượng nước vào bên trong mâm hứng phía dưới này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 thì cái dòng bếp ở Nhật này nó có rất là nhiều ưu điểm đầu tiên đây là bếp được xuất xứ từ Nhật sử dụng sẽ rất là bền thứ hai nó cực kỳ tiết kiệm ga thì trên thực theo tế sử dụng một gia đình các bạn nếu như mà có bốn người một ngày nó ăn hai cử một bình ga giá trị là khoảng 320 ngàn thì các bạn có thể sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng tức là mỗi tháng các bạn chỉ tốn tầm một trăm rưỡi tiền ga thôi và thứ ba nó cực kỳ là an toàn ở phía sau cái cái ờ, đầu chia lửa này nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ga chống rò rỉ thì công dụng của nó là khi các bạn sử dụng bếp mà các bạn tắt lửa tắt ờ, công tắc đây